Chào bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay là sẽ chia sẻ với bạn về 4 yếu tố để phân tích một ngành có tiềm năng hay không à, Ngành gọi là gì? Tức là cái ngành mà để mình chọn cái cổ phiếu Cái ngành nếu mà bạn chọn đúng cái ngành tiềm năng Thì nó sẽ, những cái cổ phiếu trong ngành đó nó sẽ phát triển rất là mạnh à, Ok, bắt đầu nào Rồi, à, khi mình muốn lựa chọn một cổ phiếu điều gì mình sẽ làm đầu tiên có phải là mình xem giá cả hay là lượng cổ tức thu về hay là gì nếu mà bạn làm như vậy là bạn đang đốt cháy giai đoạn nó sẽ tạo ra cho mình cái rủi ro cao hơn nó sẽ tạo mình cái rủi ro cao hơn trong đầu tư vì vì mình làm bị sai mất thì mình làm bị sai mất trong thực tế khi mà mình bỏ qua cái việc phân tích ngành như là cái video này Hàn sắp chia sẻ cho bạn á mà mình chỉ tập trung vào phân tích tình hình tài chính của công ty hay là biến động thị trường hay là cái gì đó thì sẽ khiến cho cái phán đoán của mình nó bị sai ha nó sẽ khiến cho cái phán đoán của mình nó bị sai đặc biệt là trong cái thời kỳ khủng hoảng khi mà mọi thứ hoạt động sản xuất làm ăn trở nên trì trệ khó khăn rồi công cụ phân tích vi mô vĩ mô là bế tắc rồi phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản cũng bè bét hết lúc này phân tích ngành sẽ cho mình thấy được cái tia sáng trong thời cứu ám sẽ chỉ cho mình biết là à lúc này thì mình nên chọn cái công ty nào trong cái ngành nào để mình nó có tiềm năng phát triển vì mỗi một cái nhé như hòa hay nói là mình luôn phải cần nhìn từ cái tổng quan cái tổng quan thị trường hiện nay nó đang như thế nào tổng quan tình hình kinh tế nó đang như thế nào tình hình thế giới như thế nào thế giới nó chiến tranh thương mại kinh tế việt nam nó mạnh chỗ nào nó yếu chỗ nào ngành nào sẽ phát triển lúc đó mình mới xiên vào là a à, vậy cái ngành này thì chọn công ty nào là được à rồi ví dụ như trong giai đoạn suy thoái thì ngành nào sẽ vẫn ổn trong khi đó ngành nào sẽ bấp bênh đó đó là những cái thứ mà chúng ta sẽ giải đáp trong cái video ngày hôm nay ha ok bạn nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo khi mà ra video mới sớm nhất nha rồi thì để phân tích một cái ngành nào thì trước hết mình cần có cái nhìn tổng quan về ngành đồng thời mình so sánh vị thế cạnh tranh của cái ngành đó so với những cái ngành khác trong nền kinh tế tiếp theo á, là vị thế cạnh tranh rồi đúng không tiếp theo là mình phân tích chu kỳ kinh doanh của nó xem là liệu ngành này nó đang ở chu kỳ nào gọi là mới khởi đầu là tăng trưởng này, rồi à, bão hòa rồi suy thoái đó thì nó đang ở chu kỳ nào nó có phù hợp với chu kỳ vĩ mô hay không nó có cái chu kỳ của cái ngành nó có phù hợp với cái chu kỳ lớn hay không rồi bước cuối cùng là mình có cái số liệu về cái hiệu suất sinh lời của cái ngành này cái khả năng mà sinh lời của cái ngành này cao không rủi ro của nó có cao không để mình quyết định xem là mình có nên bước chân vào đầu tư cổ phiếu trong cái ngành này hay không ok rồi bây giờ mình đi vào mục số 1 đấy là đánh giá quy mô ngành thì trước tiên mình bắt đầu đánh giá quy mô ngành quy mô ngành mình có thể đánh giá thông qua cái gì đó là thông qua sản lượng và giá trị sản xuất của ngành được cục được, được công bố bởi tổng cục thống kê Việt Nam hoặc là bạn có thể lên Google bạn gõ uh, sản lượng giá trị sản xuất ngành gì đó ngành thép ngành sữa ngành bánh ngành thực phẩm ngành mía đường bạn có thể lên bạn gõ cái đó và tổng cục thống kê Việt Nam ra và rất nhiều công ty gọi là công ty chứng khoán cũng có những cái bảng đánh giá đó mình có thể lấy cứ đầu năm mình lấy mình lấy mình xem là những cái ngành đó nó như thế nào thật ra cũng không có nhiều ngành đâu có những cái ngành lớn thôi không có bao nhiêu ngành cả đó và mình khi mà mình so sánh các ngành mình sẽ thấy vị thế nó trong nền kinh tế như thế nào giá giá trị uh, gọi là sản lượng giá trị sản xuất như ngành nông nghiệp nông nghiệp đúng không nông nghiệp thì sản lượng của nó là bao nhiêu giá trị sản xuất của nó là bao nhiêu triệu đô đó xong rồi mình cứ xem ngành ví dụ ngành bất động sản sản lượng giá trị sản xuất của nó là bao nhiêu rồi ngành thép những cái ngành lớn đó. bây giờ mình có thể lên mình search những cái những cái ngành lớn là mình sẽ ra à, đó là cái đầu tiên thì từ các dữ liệu về cái tỷ lệ tăng trưởng vị thế ngành mức đầu tư với lại cái sự quan tâm của nhà nước cũng như là những cái nhà đầu tư nước ngoài thì mình sẽ đánh giá được cái xu hướng ví dụ mình lên mình search gọi là 10 ngành gọi là 10 ngành quan trọng của nền kinh tế hay là những ngành quan trọng của nền kinh tế sau rồi mình xem những cái gọi là báo cáo những cái ngành đó gọi là tiềm năng 2020 những ngành đó nó sẽ như thế nào hay là 20 bao nhiêu đó thì nó sẽ có hàng loạt những cái so sánh những cái đánh giá và mình sẽ có một cái nhìn tổng quan về cái ngành tổng quan về cái xu hướng tổng quan về cái vị thế ngành về cái mức độ mà sản lượng của cái ngành đó ok đó là cái bước số 1 đánh giá quy mô ngành ha hoặc là à, tin là lúc mà bạn nghe vậy nó cũng dễ hiểu mà đúng không mình cứ lên mình sờ thôi mình sờ ví dụ như là gọi là sản lượng và giá trị sản xuất ngành thép ngành gạo ngành gì đó còn khi mình chưa biết cái ngành gì mình lên mình sờ những ngành quan trọng của nền kinh tế là nó ra rồi bước số 2 những nhân tố cạnh tranh tiềm ẩn những cái nhân tố cạnh tranh tiềm ẩn trong cái ngành đó ừ, ừ, việc mình chỉ nhìn vào cái dữ liệu quá khứ nó chưa bao giờ là đủ để mình đánh giá một cái ngành và một cái nhân tố mình cần gọi là để mà gọi là kiểm soát cái việc mà cái ngành đó nó có ok hay không ví dụ xu hướng cái ngành ngân hàng những cái năm vừa qua nó có thể là một ví dụ hết sức sinh động cho mình à, rồi để mình coi cái ví dụ này tức là các ngân hàng đều dựa nhiều vào tăng trưởng tín dụng với tỷ lệ cho vay trên huy động vốn là trên 100% khiến cái lợi nhuận của họ bị hãm lại bởi nợ xấu thế là ngành ngân hàng đến lúc phải thay đổi các ngân hàng yếu kém biến mất gọi là đợt vừa rồi mình sẽ thấy rất nhiều cái vụ mà sát nhập ngân hàng nó là cái lý do là như vậy vì họ gọi là cái tỷ lệ này những cái này là những cái thuật ngữ chuyên môn thôi gọi là gọi là lending deposit ratio LDR trên 100% phần trăm nên là khiến là độ rủi ro của nó cao quá thì bạn quan tâm bạn có thể tìm hiểu thêm nhưng mà ý là với một cái ngành ví dụ tiếp một ngành khác này những cái thế nào gọi là nhân tố cạnh tranh tiềm ẩn tức là nhân tố cạnh tranh tiềm ẩn là những nhân tố nó có thể gây ra cái sự gọi là thay đổi bất ngờ trong cái thứ tự xếp hạng của cái ngành ví dụ nhé ví dụ ờ, một cái ngành nào mà nó ví dụ ngành thương mại đi ngành thương mại thì thương mại ấy, nó xuất hiện cái công nghệ thông tin vào nó làm cho những công ty nào mà ứng dụng công nghệ thông tin lật một phát là có thể là, là thay đổi thứ tự xếp hạng những cái công ty trong ngành thương mại luôn đấy là một cái ví dụ về nhân tố cạnh tranh tiềm ẩn nó có những cái nhân tố cạnh tranh tiềm ẩn như sau thứ nhất là về công nghệ thông tin thứ hai là sẽ là AI trí tuệ nhân tạo thứ ba nó sẽ là sinh học à sinh học đó thì những cái này là những cái rồi cái gì đó cái gì mà cái máy gì mà máy in 3D máy 3D cũng là một cái nhân tố quan trọng mà bạn cần phải xem xét xem cái ngành đó rồi robot robot những cái ngành nào mà nó sắp sửa ứng dụng vào robot vào thì nó có thể thay thế được không nó có thể gọi là đảo vị trí những cái công ty trong ngành không đó là những cái nhân gọi là nhân tố cạnh tranh tiềm ẩn tức là khi mình nhìn những công ty đó mình xem là nó có khả năng những ngành đó có khả năng bị cạnh tranh cái gì rồi số 3 nhân tố dẫn dắt ngành trong tương lai mỗi ngành nó sẽ có những cái đặc thù riêng và nó sẽ bị các yếu tố chi phối thì uh, có thể bạn nghe yếu mà nhân tố dẫn dắt ngành không hiểu nhưng mà đừng lo đợi một xíu nữa là sẽ phân tích gặp tức là mình cần phải xác định được cái nhân tố dẫn dắt ngành này để mình gọi là mình không bị trễ trong đầu tư ví dụ ví dụ hả ví dụ nhá ví dụ ngành thép Việt Nam trước khi là mình phải nhập khẩu trung bình để làm ra thép cần có một cái nguyên liệu là HRC thì trước kia là mình phải thường phải nhập khẩu trung bình khoảng 12 triệu tấn HRC để phục vụ sản xuất thép nhưng mà năm 2019 Formosa này và sản xuất HRC công suất là 4,5 đến 5 triệu tấn là đáp ứng 65% nhu cầu nội địa rồi và giai đoạn 2 là Dung Quất cũng sản xuất khoảng 2 triệu tấn HRC nữa là dự kiến là đầu năm 2020 nên là cái ngành thép của mình sẽ giảm rủi ro nhập khẩu cái nguyên liệu HRC đó đó là cái yếu tố dẫn dắt ha và có một điều đặc biệt quan trọng nữa đó là các yếu tố về xã hội xã hội có nghĩa là sao bạn có nhớ là hay nói là mọi thứ là nó bắt nguồn từ con người chứng khoán nó cũng từ con người tại vì con người tạo ra sản chứng khoán xã hội cũng từ con người tại vì các gia đình là làm thành xã hội mà con người kết hợp với nhau tạo ra gia đình nên những cái yếu tố về xã hội là một yếu tố dẫn dắt ngành cực kỳ quan trọng mà mình không thể bỏ qua ví dụ là sao ví dụ là khi mà tỷ lệ dân số ở Việt Nam nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà phát triển đó. bạn cần phải xem về sơ đồ nhân khẩu học ở Việt Nam để biết là cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ người bao nhiêu đang là tỷ lệ chiếm tỷ lệ cao nhất tức là số ví dụ nhé số tuổi từ 18 đến 24 cao nhất hay là từ 25 đến 30 cao nhất hay là từ 30 đến 35 là chiếm cái số lượng lớn nhất trong dân số vì sao vì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái ngành về cái nhu cầu chi tiêu ví dụ đơn giản nhất là sữa đi nhu cầu tiêu thụ sữa ở Việt Nam mới gọi là mới chỉ trên 14 triệu lít một năm và cái lớp trẻ nó vẫn còn rất là nhiều nó gọi là tỷ lệ trẻ sinh ở Việt Nam nó còn rất là nhiều nên cái ngành sữa phát triển cực kỳ lớn và khi mà bạn tìm cái gọi là gọi là sơ đồ nhân khẩu học của Việt Nam bạn nhìn cái sự dịch chuyển tuổi là mình sẽ biết là khi mà với mỗi độ tuổi sẽ có nhu cầu sinh con sẽ có nhu cầu mua nhà sẽ có nhu cầu mua em gọi là mua các thể loại gì đó rồi sinh con thì sẽ mua tã mua sữa đồ này nọ đó đó là một cái cực kỳ quan trọng à, à nói thêm về cái sữa cái sữa tươi trong nước tức là Việt Nam tiêu thụ 14 triệu lít nhưng mà thật ra mới chỉ đáp ứng được có khoảng 30% còn 70% sữa vẫn phải nhập khẩu nên cái tiềm năng phát triển của ngành sữa cực kỳ lớn đó là một cái ví dụ cho bạn hiểu về nhân tố dẫn dắt ngành nó có những nhân tố đặc thù ngành cũng dẫn dắt ngành và những nhân tố về xã hội con người cũng dẫn dắt ngành à đó ok rồi yếu tố số 4 đó là gì đó là mình phân tích chu kỳ kinh doanh của ngành cái này là một cái rất là thú vị trong nền kinh tế sẽ có những cái ngành nó có những cái sức phát triển khác nhau ví dụ như cái ngành chứng khoán là một cái ngành mà nó đang ở một cái thời kỳ đầu mặc dù hai chục năm rồi nhưng mà nó vẫn đang ở cái thời kỳ đầu nó chạy thua rất xa những cái nước khác và những cái ngành khác à, nên khi mà khi mà mình chọn một cái ngành mình phải kiểm tra xem cái chu kỳ của nó là xem nó đang gọi là nó phát triển bao nhiêu lâu rồi chu kỳ của nó là cái gì xem có những cái yếu tố nào có thể gọi là tác động lên cái ngành của mình hay không cái yếu tố tác động ngành của mình ví dụ trong chu kỳ suy thoái kinh tế vẫn có những ngành giữ được phong độ ổn định tức là sao suy thoái kinh tế là như thời điểm năm 2008 đó, thì những cái ngành giữ được phong độ ổn định là gì đó là những ngành như kiểu là, là thiết yếu như gọi là thực phẩm thiết yếu này hay là y tế này hay là gọi là bánh mì hay gọi là những cái những cái gọi là khi mà khủng hoảng kinh tế người ta vẫn phải ăn đúng không người ta vẫn phải chữa bệnh người ta vẫn phải ở mặc dù nhu cầu ở nó giảm nhưng mà người ta vẫn cần ở vẫn cần một chỗ để ngủ đấy là những cái ngành thiết yếu nên gọi là trên thị trường chứng khoán Việt Nam á những cái thời mà gọi là gọi là suy thoái kinh tế những ngành như kiểu là sắt thép vẫn phát triển này mía đường vẫn phát triển này rồi à, sông đà nhóm cổ phiếu sông đà điện điện vẫn phát triển bình thường nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn phát triển bình thường nhưng khi bước vào chu kỳ tăng trưởng thì khác nha khi bước vào chu kỳ tăng trưởng thì những cái ngành đó lại khó đột phá mà bên cạnh đó lúc đó nó lại chuyển tiền nó chuyển sang những cái ngành mà sẽ khả năng phát triển mạnh hơn như là tài chính nè ngân hàng nè chứng khoán nè bất động sản nè đó đâm ra lúc khi mà kinh tế phát triển là những cái ngành như vậy lại là những cái ngành phát triển nên bạn chọn ngành bạn phải xem cái ngành của mình nó sẽ đứng vững trong cái chu kỳ nào ví dụ như trong chu kỳ ờ, gọi là suy thoái kinh đô bánh vẫn phát triển bình thường vẫn bán bánh bình thường tại vì người ta vẫn có nhu cầu ăn lúc đó người ta tiết kiệm người ta còn ăn bánh mì nhiều hơn đó kiểu kiểu vậy ha à, bạn quan tâm vấn đề gì hãy comment ở phía bên dưới cho bạn biết nha rồi ngoài ra mỗi ngành nó còn có cái đặc thù về mùa vụ nữa đừng bao giờ quên yếu tố này đặc thù về mùa vụ bất động sản thì mùa vụ lúc nào ngân hàng tài chính thì mùa vụ lúc nào à, rồi bánh thì mùa vụ lúc nào du lịch mùa vụ lúc nào những cái ngành nó có những cái đặc thù đặc gọi là đặc thù ngành đó. chỉ trong có là đặc thù về mùa vụ là cái mình phải hết sức lưu ý bất động sản thì à, hạch toán ghi nhận doanh thu vào quý 2 và quý 4 à, nên giá cổ phiếu nhiều khi là nó sẽ thay đổi đó và ví dụ như ngành nông nghiệp ngành phân bón thì tốt nhất cho bón phân vào mùa hè thu và vụ xuân kiểu hiểu vậy nên mình quan trọng khi bạn nghiên cứu khi bạn đào sâu và nghiên cứu một cái ngành hãy nhớ hãy bật lại video này xem xem lại bốn yếu tố vừa rồi và nhớ kiểm tra đặc thù ngành của nó kiểm tra khả năng phát triển của nó tới đâu ok và thêm video hữu ích hãy comment thanh và giúp hàng chia sẻ nó xin chào hẹn gặp lại